đến với các video về máy cường linh hôm nay à, chúng tôi xin gửi đến à, quý các bạn máy phun khói khói máy phun thuốc từ sâu uh, à, Mitsui Yama TL35 thì uh, dùng để phun thuốc từ sâu phun uh, xương dạng khói đấy dạng cầm tay rất là khỏe đây là cái phần vỏ hộp của máy này uh, Mitsui Yama đây Mitsui Japan công nghệ uh, Nhật Bản đấy còn ờ, đây là bên trong ờ, của máy thì đi kèm theo máy thì gồm có một cái ờ, bình này bình này là bình đựng dung môi có chứa hóa chất là đựng nước có pha lẫn với thuốc trừ sâu của mình thì bình có dung tích là 5 lít đây bình nhựa có dung tích là 5 lít đây đấy có hai cái quai mang lưng đây còn đây là cái vòi để mà dẫn nước vào cái máy này đấy cái vòi ra của nó đây à, đây là cái dây đeo này cái dây đeo có cái màu vải thổ cẩm rất là đẹp ở đây túi phụ kiện kèm theo máy thì ờ, gồm có đây có một cái khẩu trang này kiểu kiểu khẩu trang 3M đây, Smarto đấy khẩu trang để ờ, giúp cho mình ờ, sử dụng để phun hóa chất thì đỡ ảnh hưởng đến sức khỏe còn đây là có cái à, vòi phun của nó cái đầu phun của nó và cái ờ, đây là cái bét kết nối đấy thì ờ, còn đây là máy đây đây là chiếc máy máy ờ, sử dụng động cơ TL35 công suất 1,6 HP đấy đây đây là động cơ của máy sử dụng động cơ 4 thì Mitsuyama TL35 đấy, công nghệ của Nhật Bản đây đấy là cái dây ờ, giật của nó là khởi động bằng dây giật và còn ờ, bơm xăng dầu thì bằng ờ, màng bơm ở đây đây là cái chế của nó sử dụng 4 thì thì bên này là đổ nhớt này còn ở bên này là đổ xăng xăng riêng nhớt riêng ở đây còn ở đây là cái phần tay ga của máy tay ga kết hợp với tay cầm ở đây đây ga nó là ga cứng chúng ta chỉ cần giữ ga đi thế này thôi thì nó sẽ đứng im im một chỗ này lúc cần uh, ờ, ờ, tắt máy thì chúng ta kéo ga về và có cái ờ, công tắc ở đây đây là công tắc đóng đóng máy này công tắc tắt máy ở đây đấy chúng ta lúc muốn tắt máy chúng ta chỉ cần ấn cái nút này vào thôi là chúng ta đã, đã tắt máy rồi đấy đây đây là cái đầu phun ra của máy ừ, cái đằng trước này là cái đầu phun ra của máy đây nó được phun ra ở đây còn à, ở cái phần bên này thì nó sẽ là cái hơi cái hơi để ra ở đây cái hơi theo máy để ra ở đây đấy thì là kết nối đầu nó thì giống đầu máy của cắt cỏ thôi nhưng mà nó có phần à, thiết kế nó phần à, chế thêm cái bộ phận là để cho dung môi vào là để thổi ra ở đây đấy hoàn toàn cái ống này được làm hoàn toàn bằng inox chống rỉ để chúng ta có thể sử dụng mà lâu dài phun hóa chất thì nó không bị hóa chất ăn mòn rất là tiện lợi à, cái phần động cơ thì nó có phần dập nổi ở dưới này đây quý các bạn có thể nhìn xem ở phần bên này thì nó có dập nổi à, Mitsuyama ở đây đây các bạn có thể nhìn thấy là có chữ dập nổi Mitsuyama TL35 ở dưới này đấy nó dập nổi thẳng ăn không vào máy thì ờ, động cơ này thì được ờ, điện máy cường linh bảo hành cho quý các bạn một năm đấy sử dụng ờ, còn đây là cái chỗ phần kết nối bắt côn và và cái cần ra cũng như cái máy cắt cỏ đeo vai của mình thôi thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn quý vị các bạn kết nối nhanh cái máy phun thuốc phun khói phun ờ, thuốc diệt côn trùng ờ, Mitsui TL35 này thì ở đây có hai con ốc này thì hai con ốc này sẽ kết nối vào ờ, cái chỗ mà có hai con ốc ở phía phần tay cầm đây đây thì ờ, quý và các bạn ờ, sử dụng ờ, lục lăng này sử dụng lục lăng đây vặn hai con ốc này đây Ờ, lúc ờ, lắp vào chúng ta để ý là cái ờ, tay cầm này thì nó sẽ hướng ra phía cái đằng sau đấy chúng ta tiến hành lắp vào chúng ta lần lượt à, vặn hai con ốc này vào à, kết nối với à, cái phần thân máy như thế này đây là cái phần ờ, phần tay cầm sau khi kết nối của nó sẽ như thế này đây có thể quý bạn có thể cầm được ờ, cái tay rất là gọn nhẹ thế này còn đây là có thể điều chỉnh ga này đấy một tay kết hợp vừa cầm vừa kết hợp ga điều chỉnh ga ở đây ga của nó ga cứng chúng ta chỉ cần thả thế này ra là được đấy lúc nào không sử dụng nữa chúng ta đẩy ga về và tắt máy đi còn ờ, đây là cái phần quay đeo của máy chúng ta sẽ trên đầu máy nó có một cái chốt ở đây chúng ta sẽ lắp vào đây đấy sử dụng và đeo vào người còn à, đây là cái phần à, cái à, điện đằng trước của nó này cái phễu đằng trước này cái này là cái cái này là cái cúp để kết nối vào cái phần giữa bình và máy còn đây cái đầu này chúng ta chỉ cần lắp vào đây thôi đấy nó thiết kế vừa luôn đấy chúng ta dắt chặt vào còn cái đầu cút bằng đầu này chúng ta sẽ kết nối vào đây máy thì ờ, có thể điều chỉnh được cái lượng ờ, phần ờ, dung dịch ra này phần dung môi ra đấy điều chỉnh lượng lớn nhỏ để phù hợp với nhu cầu sử dụng của bà con rồi sau đó chúng ta tiến hành kết nối cái bình phun này cái bình đựng này và cái hút nối này bằng có một cái đai thép vào đây chúng ta dắt vào đây nếu mà hơi chặt quá thì chúng ta dùng lửa chúng ta hơ mềm cái dây này để cho nó dễ ờ, lắp đặt còn ờ, cái dây mới thì nó sẽ nó đã cứng nó sẽ khó lắp đặt hơn đấy sau đấy ờ, nếu quý bạn sử dụng luôn thì chúng ta là cái đai sắt này chúng ta vẫn chặt vào đây để cố định cái dây này với cái đầu này đấy đây, tôi chỉ ờ, lắp thử cho quý bác bạn xem thôi đây đấy đấy là một uh, kết nối máy hoàn chỉnh máy nó sẽ như thế này đấy lúc chúng ta sử dụng chúng ta tiến hành đeo vào vai vào người cái uh, bình này chúng ta sẽ mang sau lưng này đấy nếu mà không cần thiết dùng ờ, cái dây thì chúng ta có thể cầm như thế này chúng ta đi phun như thế này được nổ máy lên và chúng ta tiến hành đi phun như thế này đây còn ờ, trường hợp mà chúng ta không muốn cầm tay nữa thì chúng ta đeo luôn cái dây này vào ờ, vào người này chúng ta có thể đeo trên vai như thế này đấy chúng ta đi full như thế này đấy chỉnh ga này lúc chúng ta không sử dụng nữa thì chúng ta chỉ cần ờ, điều chỉnh ga về và có cái ờ, công tắc ở đây chúng ta ấn vào đây thì nó máy nó sẽ tắt đấy thì ờ, cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video quý vị các bạn có nhu cầu mua máy phun thuốc máy phun khói diệt côn trùng Ờ, thì ờ, vui lòng ờ, liên hệ điện máy Cường Linh địa chỉ ở 923 Giải phóng Hoàng Mai Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi để bên góc trái màn hình quý khách có thể liên hệ để được tư vấn cũng như là báo giá tốt nhất về sản phẩm cảm ơn quý các bạn đã theo dõi video bấm đăng ký kênh của chúng tôi để xem các video mới nhất xin cảm ơn quý và các bạn